cái tấm chùm xe này thì các bạn cũng đã biết rồi ha đây là chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG à. Uh. Mercedes-Benz G63 AMG các bạn thì ờ, với cái kiểu dáng như thế này với những cái thiết kế như thế này thì chiếc G63 này nó sẽ giống như là cái thiết kế này không bao giờ bị lỗi thời các bạn bởi vì là uh, cách đây 55 năm thì cái kiểu dáng của chiếc xe G63 nó cũng vẫn như thế này thôi đó nhưng mà qua những cái đợt thay đổi thì chiếc G63 được thiết kế lại nó sẽ phù hợp hơn với lại cái thời điểm lúc đó ha đó, điển hình là chiếc G63 hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy những cái đường nét của nó mềm mại hơn một chút xíu mà vẫn giữ được cái cái phong cách mà mạnh mẽ ha nhưng mà những cái đường nét nó bây giờ nó được thiết kế tinh tế hơn cũng như là hiện đại hơn đó cũng như về hệ thống lái hay là về động cơ nó cũng được cải tiến theo từng cái thời gian các bạn nha đó nhưng mà nhìn chung thì các bạn sẽ thấy chiếc G63 AMG này thì nó cũng không khác gì nhiều so với lại những cái phiên bản mà trước đây rất là lâu rồi các bạn ha à, các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái logo V8 nè, biturbo nè AMG nè ha thì chắc chắn rồi cái động cơ của chiếc xe G63 này là cái động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay các bạn nha thì một lát nữa Di cho các bạn xem thật là kỹ bên ngoài bên trong của chiếc xe này và chúng ta sẽ coi cái phần động cơ đặc biệt của chiếc xe G63 AMG này nha với cái kiểu dáng này không phải ai cũng thích các bạn đó có rất là nhiều người chê cái chiếc xe G63 này ha tại sao mà cái chiếc xe nó uh, khô cứng như thế này xấu như thế này ha các bản lề nó được đưa ra bên ngoài nè đó các bạn thấy không không có chiếc xe nào mà có cái bản lề mà như thế này đâu đó, bản lề thông thường là mình sẽ được ẩn vào bên trong rồi làm cửa hít này nọ rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái G63 này các bạn cái bản lề này các bạn thấy không rất là to đặt ở ngoài luôn đó và chúng ta đóng cửa chúng ta phải đóng rất là mạnh các bạn đó, đóng phải mạnh như vậy có mới nó mới vào được các bạn nha còn không là chúng ta sẽ không có đóng cửa được đâu à, rất là đặc biệt chứ G63 này các bạn cửa xe thì nó rất là nặng nha cửa xe nặng lắm Thực ra chiếc xe G63 AMG này thì dành cho những ờ, khách hàng đặc biệt là các anh ha rất là có gu bạn mới có thể là thích cái thiết kế này đó ai rất là mê rất là thích thì cực kỳ thích cái chiếc xe này luôn còn nếu mà ai mà không thích thì coi như là kiểu trò cũng không lấy luôn các bạn ha à, G63 AMG nó là như vậy cái bô xe của chiếc xe G63 các bạn nó sẽ nằm bên hông ha hai bô bên hông bên phải và hai bô bên trái đó nhưng mà các bạn sẽ thấy là bên phải của chúng ta sẽ không có cái bô lòi ra bên ngoài giống như thế này à, đặc biệt các bạn những cái chiếc xe tại thị trường Việt Nam các bạn nha đặc biệt là những cái chiếc xe tại thị trường Việt Nam bởi vì là đăng kiểm các bạn là ở Việt Nam mình sẽ không cho cái hơi nóng nó đi ra ở bên hông ở bên phải bởi vì là ở thị trường Việt Nam mình các bạn biết là xe máy hay là lưu thông rất là nhiều cũng như là thường sẽ lưu thông bên phải nè đó cho nên là cái việc mà đăng kiểm không cho cái bô đưa ra ngoài đó là cái lý do sợ bỏng chân của cái người đang đi đường ha và cái bô xe của chúng ta được chĩa xuống đất chỗ này các bạn đó là tất cả những cái cái bô xe mà mà của G639 hãng các bạn được đăng kiểm ở Việt Nam thì đều có cái chi tiết là không có cái bô bên hồng bô nó sẽ chĩa xuống đất ha còn những cái thị trường khác thì bô bô xe của G63 vẫn đưa ra bên hông bên trái và bên phải giống nhau ok đây là cũng là một điều đặc biệt về phần mà đuôi xe là các bạn các bạn thấy nó cực kỳ ấn tượng luôn đó khi mà chiếc xe G63 này mà lăn bánh ở ngoài đường các bạn thì các bạn đi từ phía sau á các bạn sẽ thấy rất là hoành tráng cái xe này nó rất là cao đó cộng thêm một cái nữa là nó sẽ có một cái à, bánh xe dự phòng đặt ngay chỗ này luôn các bạn thì cái bánh xe dự phòng này các bạn nó nó là một cái chi tiết trang trí các bạn nha thật ra thì duy nghĩ là à, với bánh xe dự phòng này á, thì rất là ít những anh chị mà lũng bánh phải tháo cái bánh xe này xuống rồi thay lớp xe này nọ ha nhưng mà cái lớp xe dự phòng này theo gì các bạn nó là một cái chi tiết mà trang trí và làm cho cái chiếc xe G63 này ở phần đuôi xe đó thêm phần mà đặc biệt và cá tính hơn rất là nhiều cái nắp mà cái hộp mà để cái bánh xe dự phòng bạn rất là đẹp ha ở đây được ừ, bằng chi tiết là chrome ha bọc bằng chi tiết chrome ha có logo Mercedes to ở đây à, rất là đẹp ngoài ra nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái à, cái à, khóa này các bạn đó cái khóa này chúng ta để cái chìa khóa vào dặn dặn ra cái là nó sẽ mở cái này ra tháo cái bánh xe dự phòng ra ha đó, khu vực này thì à, sẽ là bắt cái à, biển số xe đó, và có cái đèn này, chiếu vào biển số này ha rất là đẹp nha ở đây thì sẽ có một cái móc kéo xe nữa bởi vì là cái chiếc xe G63 này bạn thì đặc tính của nó là một cái chiếc xe địa hình xe vượt địa hình chuyên nghiệp luôn á đó. đó và những cái vách núi rất là cao thì chiếc xe G63 này cũng có thể chạy qua rất là là là dễ dàng ha đó cho nên là có một cái móc kéo xe để mà trong trường hợp là cứu hộ hoặc là kéo cho xe khác ha ở đây à, những cái bản lề thì phía trước cũng vậy phía sau cũng vậy các bạn nha logo AMC ở đây rất là đẹp các bạn nha những cái ron trên này bằng nhựa các bạn nhìn rất là hay ha à, đèn xe thì các bạn sẽ thấy là hình tròn và hình vuông thôi nó sẽ không có những cái chi tiết đèn gì mà à, cầu kỳ hết đó, cái đèn nó làm rất là đơn giản phía trước cũng vậy đó, phía sau thì bây giờ Di mở cái cốp phía sau ra các bạn thấy nè ở đây thì à, được bọc bằng da nắp ba màu đỏ ha có những cái quả trám rất là đẹp luôn ừ. tay nắm ở đây ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái tấm che hành lý nè à, tấm che hành lý ở đây để gì mở cái tấm che hành lý này ra cho các bạn xem nha ừ. Thật ra mà nói chiếc xe này các bạn chủ yếu là cho các bạn xem cái phần thiết kế thôi Cho các anh chị mà thích cái chiếc xe này các bạn thì hầu như là không có quan tâm tới cái option chiếc xe này nó có cái gì nữa đâu ha đây là cái thảm xe của AMG ha nó cũng giống như những cái thảm khác thông thường thôi đây là cái bộ mà lớp xe dự phòng nè các bạn để thay lớp xe dự phòng nó sẽ nằm ở đây nè đó được khăn ở đây ha rất là cẩn thận những sách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây cũng như những cái chiếc xe khác thôi à, ở dưới này thì sao không có cái cái chỗ mà chúng ta mở lên giống như những cái chiếc xe sedan hay là những xe SUV thông thường nữa ha ok bây giờ sẽ đóng cái cớp này lại nha ở phía sau này rất là đẹp các bạn rất là nặng các bạn thấy nè ở đây nó có một cái chi tiết là vẽ bánh xe nè các bạn ha, rất là đẹp ha à, do chiếc xe của chúng ta là một chiếc xe AMG coi như là hàng đặc biệt các bạn cho nên là cái từng cái chi tiết của nó mang cái cái phong cách của AMG cũng như là cái phần à, thắng nè các bạn sẽ thấy nè phần thắng của AMG thì lúc nào nó cũng sẽ uh, đặc biệt hơn so với những cái là phanh thông thường đây các bạn thấy nè cái cái đĩa phanh thì có có đục lỗ nè và ra là cái cụm phanh được sơn màu đỏ ha bộ mâm AMG của chiếc G63 này thì các bạn sẽ thấy là à, được thiết kế cũng rất là đơn giản thôi nó không có quá cầu kỳ các bạn đó, chỉ là những cái nang thẳng thẳng như thế này thôi ha đa nang có logo AMG mặt nhôm bên ngoài cũng như là sơn màu bạc ở ánh kim ở bên trong thôi nó cũng giống như là những cái à, bộ mâm AMG mà Di đã cho các bạn xem trước đây à, nhưng mà với cái thiết kế đơn giản như thế này thôi các bạn nhưng mà các bạn thấy là nhìn nó rất là hay ha chỗ này thì các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết à, bệ bước chân nè à, chỗ này thì có một cái nẹp nhựa màu đen vậy thôi ừ còn tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè cái cùm phanh phía trước lúc nào nó cũng sẽ to hơn phía sau rất là nhiều đó bởi vì khi mà chúng ta thắng các bạn thì à, trọng lực trọng tâm của chiếc xe nó sẽ dồn về phía trước rất là nhiều cho nên là cái phần phanh phía trước chúng ta phải à, làm việc nhiều hơn á cho nên là cái phanh phía trước lúc nào nó cũng to hơn rất là nhiều ha đĩa phanh cũng vậy to hơn phía sau ờ. ok bây giờ di sẽ cho các bạn xem cái phần đầu nè à, cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là đèn xi nhan nó sẽ được nằm ở đây nó nhô lên như thế này ha thiết kế rất là đẹp các bạn cực kỳ thắng tượng luôn đèn xe thì chúng ta là đèn led nè multi beam led các bạn nha đó, hình tròn đơn giản như thế này thôi ở bên trong sẽ có một cái à, mí led hình tròn nữa đó. các bạn biết chi tiết này là gì không bạn đây là cái hệ thống rửa đèn nha bạn rửa đèn nha bởi vì là xe chúng ta là xe vượt địa hình có thể là à, trong trường hợp mà chúng ta đi những cái đường mà off road các bạn thì bùn đất nó sẽ bám đầy trên này thì chúng ta có thể rửa được cái đèn của chúng ta ha bằng cái hệ thống này ở đây à, lưới tản nhiệt của AMG các bạn trên chiếc G63 này vẫn là đặc trưng giống như những cái mẫu xe khác thì các bạn thấy những cái sọc đứng cũng như là logo to bản ở giữa ha có một cái logo AMG ở đây à, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở à, những cái uh, chiếc xe lăn bánh ngoài thị trường các bạn thì nó còn có một cái cản bằng kim loại ở phía trước nữa các bạn nhìn rất là ngầu ha nhưng mà cái xe của chúng ta nguyên bản về từ uh, chính hãng từ đại lý của bạn thì sẽ không có cái cản này cái cản này có thể là khi mà chúng ta mua xe xong chúng ta có thể là order thêm cái cản ha và lắp vô đây chỗ này các bạn tháo cái này ra nè à, tấm ốp này ra chúng ta bắt cái cản vào ha rất là đẹp ừ. Ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc G63 này phải đóng cửa rất là mạnh như thế các bạn Duy nghĩ là à, mấy chị các bạn thì không thể nào đóng nổi cửa này đâu nó rất là nặng đó, đóng phải rất là mạnh tay luôn còn nếu mà chúng ta đóng mà nhẹ nhẹ này không thể nào mà vào được cái cửa này đâu bây giờ Di sẽ tắt máy để các bạn bởi vì cái động cơ của nó tiếng bô của nó rất là ồn nè ha cho nên là Di sẽ tắt đi Di nói chuyện các bạn mới nghe rõ ha đó, thì vô lăng của chiếc xe AMG G63 này các bạn nó là một cái vô lăng AMG cho nên là các bạn sẽ thấy lúc nào cũng là một cái đáy bằng ha có logo AMG ở đây và vô lăng của chúng ta được bọc da nắp ba và gỗ ha gỗ này là gỗ piano lacquer màu đen bóng đó, cũng như là những cái chi tiết này cũng là gỗ piano luôn ha nó sẽ đồng bộ với nhau chỗ đây cũng vậy đó, thì nội thất của chiếc G63 này thì được ốp bằng một cái chất liệu da nắp ba cao cấp ha các bạn thấy là là da màu đỏ được phối với lại màu đen thì với màu sơn là màu trắng bên ngoài màu đỏ bên trong thì đây có thể nói là một phối màu mà rất là nhiều những anh chị khách hàng mà trẻ rất là thích ha đó, ờ, rất là thể thao rất là thời trang luôn các bạn đó, ờ, chiếc xe này mặc dù nói là một cái chiếc xe SUV một cái chiếc xe uh, vượt địa hình các bạn nhưng mà Duy nghĩ nè nó là một cái chiếc xe rất là thời trang rất là cá tính luôn và um, với cái thiết kế này thì thực sự đó là là là là Duy nghĩ là đi bao nhiêu năm nữa các bạn thì nó cũng là như vậy các bạn bởi vì chiếc xe này nó có một cái giá trị sưu tầm rất là cao ha thông thường thì các anh chị mà mua cái xe này các bạn thì hầu như là không phải là đi hàng ngày nữa các bạn mà chỉ là mua cái chiếc xe để mà có thể là cuối tuần rảnh rỗi đi chơi với lại cà phê cà pháo với bạn bè với lại gia đình thôi đó khi mà chạy chiếc xe G63 này các bạn thì nó nó không phải là là êm quá nó cũng không phải là à, tiện nghi quá không thể nào mà à, giống như một chiếc may bác được các bạn nhưng cái cảm xúc mà cái chiếc xe G63 AMG này mang lại cho người lái các bạn thì nó đặc biệt vô cùng đó, đó là lý do tại sao rất là nhiều các anh chị ha những anh chị mà có tiền bạn đều mong muốn sở hữu cái chiếc xe này ha, rất là tuyệt vời luôn thì Duy nghĩ là cái giá trị cảm xúc nó mang tới nhiều hơn là cái giá trị sử dụng của chiếc xe G63 AMG này ha à, thì khi mà ngồi vào cái view cái view lái này các bạn thì các bạn cũng thể thấy nó rất là khác so với những cái dòng xe khác bạn như đã chạy rất là nhiều những cái xe Mercedes-Benz các bạn khi mà những cái chiếc xe đó ngồi lên các bạn thì đều cho một cái cảm giác là gần gần gần như nhau nhưng đối với chiếc xe G63 này các bạn các bạn ngồi vào cái vị trí này thì hầu như là cái cảm giác mà chúng ta ngồi vào thôi các bạn các bạn cũng đã thấy khác rất là nhiều rồi cái ô cửa kính nó là vuông nó rất là to khi mà chúng ta ngồi á thì cái cửa kính nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn chúng ta để tay chỗ này nè ha à, nhưng mà đối với những cái chiếc xe sedan hay những chiếc xe SUV thông thường á, thì cái cửa kính nó sẽ nó sẽ cao ngang ngang chỗ này của chúng ta cho nó không phải thấp như thế này đâu cho nên là cái góc nhìn của cái chiếc xe G63 MG từ cái khoang cửa kính này hoặc là cái khoang cửa kính phía trước nó cũng rất là khác à, kính trước của chúng ta là cái kính gần như là được dựng thẳng đứng lên luôn các bạn à, cái góc này nè dựng được gần như là được dựng thẳng đứng lên luôn thì các các chiếc xe mà bạn mà sedan hoặc là SUV thông thường á các bạn sẽ thấy là cái cái cột chữ A này nó có xu hướng là lại như thế này nè đó thì những cái cái cái cái cái cột mà chữ A càng lại các bạn thì chúng ta sẽ nhìn cái chiếc xe của chúng ta càng mượt mà ha càng mượt mà nhưng đồng nghĩa với việc là cái gốc cái gốc mà gốc khuất á cái điểm mù á nó sẽ càng nhiều đó cho nên là cái G63 á cái khu vực này nè đó nó đứng như thế này thì cái góc quan sát ở bên hông hoặc là bên này nó rất là tiện luôn bạn rất hầu như là chúng ta ngồi chúng ta thấy full cảnh hết luôn à, rất là đặc biệt à, chiếc G63 các bạn thì ở đây có một cái tem nào một lát gì sẽ cho các bạn xem ha đây là cái à, anh à, chiếc xe được sản xuất tại cái nhà máy chuyên của G63 ở bên Úc bên Áo các bạn nha Áo Austria là Áo à, Austria là Áo và G63 chỉ sản xuất một nước trên thế giới là Áo thôi à, à, động cơ AMG thì được lắp ráp tại à, tại bên Đức à, tại nhà máy AMG bên Đức sau đó động cơ nó sẽ chuyển sang Áo để lắp lên trên chiếc G63 này à, khu vực này thì các bạn sẽ thấy nó cũng khác với lại những cái chiếc xe khác này bạn đây là những cái chi tiết mà gài cầu nè tùy theo những cái ờ, tùy theo những cái cái cái cái địa hình mà đặc trưng các bạn thì cái người lái có thể là chọn những cái chi tiết gài cầu ở đây ha à, đây những cái nút bấm này các bạn là có thể khóa cầu trước khóa cầu sau hoặc là chúng ta có thể là chạy bốn bánh chủ động toàn thời gian luôn hay như thế nào đó đều là những cái nút bấm này hết ha đó giúp cho cái người lái chúng ta vượt địa hình một cách dễ dàng hơn à, rất là đẹp các bạn ơi nói chung là cái nội thất của chiếc xe G63 này nó nó nó nó, nó quá là tuyệt vời ừ. những cái nút bấm những cái chi tiết nó được thiết kế cái gì nó cũng vuông vuông hết trơn các bạn à, công tắc à, chỉnh à, ghế nó kích chỉnh kính nó cũng vuông nè công lo nó cũng vuông nè cửa sổ trời Hệ thống loa âm thanh của chiếc G63MG này cũng là sử dụng hệ thống loa Boommaster luôn các bạn, Boommaster luôn. Đây là cái hệ thống âm thanh mà hầu như là những cái dòng xe cao cấp lên gì bây giờ à, đều trang bị cái hệ thống âm thanh này hết rồi. Đó, và Di cũng đã chia sẻ cho anh chị các bạn rất là nhiều về những hệ thống loa Boommaster này rồi ha. Ok. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở phía sau một chút xíu nha. Khi ngồi ở khu vực phía sau này các bạn thì Di thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Thật sự không có gì quá đặc biệt hết, chỉ chỉnh máy lạnh thôi ở phía sau có máy lạnh này nọ ha cũng không có gì hết móc đồ đó, cũng như những cái dòng xe khác thôi đó nhưng mà Duy nghĩ là cái người mà ngồi trên cái xe G63 này các bạn thì không không cần phải êm không cần phải phải phải phải phải uh, tiện nghi nữa các bạn chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xe G63 thôi là đã cảm thấy rất là phấn khích rồi ha ok bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ này đây là một cái cái cái mà trái tim của chiếc xe G63 AMG này ha một cái mà làm cho cánh đàn ông rất là mê ok và đây là động cơ của chiếc xe G63 AMG đó, các bạn sẽ thấy có một cái logo AMG ở dưới đây rất là đẹp ha ở đây là một cái mà gọi là sao các bạn gọi là chữ ký ha chữ ký của một kỹ sư mà sẽ lắp ráp cái động cơ này từ đầu tới cuối luôn đó tên kỹ sư là bạn đây là tiếng Đức ha tiếng Đức cho nên là Duy không biết đọc là như thế nào đó nhưng mà tất cả những cái chiếc xe mà từ AMG nhà máy AMG đưa ra các bạn thì các bạn sẽ thấy là đều có một cái chữ ký như thế này đó là một kỹ sư một à, động cơ gọi là one man one engine đó thì với cái những cái chiếc động cơ mà bên dưới bạn có rất là nhiều những cái động cơ AMG nhưng mà AMG nó cũng chia theo nhiều cái cấp bậc các bạn nha chẳng hạn như là AMG Line thì các bạn sẽ thấy là C300 hoặc là i300 nè AMG Line là chỉ là body kit bên ngoài thôi rồi đến một cái dòng nữa là dạng AMG uh, ờ, uh, ờ, AMG Sport chẳng hạn như các bạn sẽ thấy là uh, à, GT53 nè đó điển hình ha hoặc là những cái mẫu là GLA 45 S hoặc là A35S thì đó là cũng là những cái động cơ AMG dạng Sport nhưng với AMG của chiếc xe G63 này các bạn đây là AMG Performance đó một cái động cơ một cái kỹ sư và phải có cái chữ ký ở trên này mới gọi là AMG Performance các bạn nha thì với cái động cơ V8 V8 này các bạn 4.0 lít thì công suất lên đến là 585 mã lực và cái mô men xoắn các bạn thật là bất ngờ luôn các bạn là 850 Newton trên mét có nghĩa là cái mô men xoắn của cái chiếc xe G63 này nó sẽ mạnh hơn gần như là gấp đôi so với những cái mẫu xe thông thường khác đó, có nghĩa là cái mô men xoắn càng cao thì các bạn biết cái sức kéo nó càng mạnh ha đó và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ của chiếc xe G63 AMG một cái chiếc xe nặng như thế này to như thế này các bạn nhưng chỉ mất là 4,5 giây thôi và dĩ nhiên cái hộp số của chiếc xe G63 AMG này là cái hộp số tự động chính cấp của AMG phát triển riêng dành cho những cái mẫu xe AMG những cái mẫu xe đặc biệt như thế này à, các bạn thấy không vô cùng ấn tượng các bạn ngoài ra thì các bạn sẽ thấy đây nè ở đây có một cái thanh dằn nè các bạn đó, thanh dằn nè đó, thì những cái dòng xe mà hiệu suất cao các bạn những cái dòng xe mà thể thao mà coi như là đặc chủng các bạn thì thông thường các bạn sẽ thấy có những cái thanh dằn như thế này để thứ nhất là nó sẽ ổn định hơn cho cái phần mà thân xe thứ hai nữa là nó nó động cơ nó sẽ bắt ở trên cái cái động cơ chúng ta hiệu suất cao các bạn được bắt trên đây thì cái khả năng mà nó làm việc các bạn nó phải phải phải coi như là rung lắc nhiều hơn so với lại những cái động cơ nhỏ hơn những động cơ thông thường cho nên là những cái thanh dằn trên những cái chiếc xe hiệu suất cao như thế này thì đòi hỏi là là giúp cho xe ổn định hơn rất là nhiều ha à, rất là đặc biệt các bạn à, đây động cơ cho các bạn xem lại một lần nữa ha rất là tuyệt vời ok bây giờ Di xin phép được kết thúc video clip tại đây đi nếu các bạn đang quan tâm tới chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG này thì Di có thể là mời các anh chị các bạn đến showroom bên Di cũng như là Di sẽ tư vấn cho các anh chị trực tiếp cái mẫu xe này và với cái số lượng là không phải lúc nào cũng có các bạn nha chiếc G63 AMG này thì có nó có thể nói là rất là hiếm rất là hiếm để mà rất là khó mua luôn các bạn đó, rất là khó mua những cái mẫu xe G63 AMG chính hãng các bạn nha thông thường các bạn sẽ thấy những chiếc xe AMG G63 lăn bánh ở ngoài thị trường đó thì đều là những cái chiếc xe G63 được nhập từ những cái thị trường không chính hãng chủ yếu là những, những cái cái cái quốc gia khác đem về đây và bán thôi nhưng mà chính hãng bên Di rất là lâu rồi bạn mới có một cái chiếc xe G63 chính hãng được về ok bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha